vào tình yêu chúng ta bao nhiêu con đường rồi cũng sẽ qua phía trước hai ta là cả hành trình lưu luyến cô nhân không thể từ biệt nếu như ông trời làm ta cách xa bao nhiêu tâm tình còn ta với ta rồi đôi cánh kia ai có xe lìa ta vẫn hiên ngang vững bước sông pha dù vực sâu dù rông tôi luôn vững vàng vì tổn thương vì đau đớn vì đau ngẩng cao mà đau trái người anh hùng ấy ngước nhìn hướng về phía bầu trời nhau tình như chúng ta bao nhiêu con đường rồi cũng sẽ qua phía trước hai ta là cả hành trình lưu luyện cô nhân không thể từ biệt nếu như ông trời làm ta cách xa bao nhiêu tâm tình còn ta với ta dẫu đôi cánh kia ai có sẽ lìa ta vẫn hiên ngang vững bước sông pha vực sâu dù giông tố dù ngày với đêm rời xa nhau vẫn luôn vững vàng vì tổn thương vì đau đớn vì đau ngẩng cao mà đau tranh người anh hùng ấy ngước nhìn bầu trời quay đầu vẫn là nơi tuyệt vời vui lấp hết